em nha à, với không khí của anh em Hoa Lan Bình Phước vào ngày cuối năm cả nhà thấy không ạ cực kỳ là nhiều tác phẩm HO HO đó cả nhà thấy không ạ Phú Thọ Hà Tĩnh đây không khí à, của anh em Hoa Lan Bình Phước khá là bận rộn kia là Đạt Nguyễn nè Lăng Phạm nè à, Linh Nguyễn nè Đó. Đây cả nhà xem ừ, Đây là tất cả các đơn Đang chuẩn bị à, đóng về Cho toàn bộ anh chị em yêu Lan trên toàn quốc Đó. Đây ừ. cái gì? Ủa cây này cái gì hả Huy? Cây này cái gì? À Hồng Yên Thủy dạ. dạ. Cả nhà nhìn đây <laughs> Cả Tùng My <laughs> Đang tích cực làm tất cả các tác phẩm à, Xe tay ra coi Xe tay ra coi Xe tay ra coi Đó, Cả nhà thấy không ạ? Muốn phòng rộp hết rồi <laughs> Thay vì tay cầm mít bây giờ là tay cầm à, kìm với lại à, Đó, Cả nhà thấy không ạ? Chà chà Đây cho cả nhà xem những tác phẩm chuẩn bị đưa tới khách hàng đó cả nhà thấy không ạ đây đây tác phẩm này là em cao tùng huy à, đặt tên là vòng xoáy cuộc đời cả nhà thấy không ạ đó. còn đây à, là một tác phẩm lâm sung đó. cao tùng huy à, nói là làm để cho uh, thúy thúy lì trưng tết Wow ừ. Cha cha nhiều tác phẩm cực kỳ là đẹp nha cả nhà nha Đó. Wow Đây là một tác phẩm Hồng Minh Châu Cả nhà thấy không ạ Nó biểu tượng giống y như à, một cái bình Một bình hoa Khá là đều Đó. Wow Cả nhà thấy không ạ Đây cả nhà à, à, cả nhà đừng có phủ nó cả nhà thấy không ạ khi cả nhà ra một tác phẩm như thế này à, thay vì á, là cả nhà bỏ bê nó thì đây à, ngô chỉnh chờ Phú Thọ đang nụ và đã bán được với giá là 4 triệu 555k nha cả nhà nha đó. với à, một cái nền kinh tế như thế này đúng không ạ và khó khăn nó trồng chất khó khăn thì à, hầu như á, là, là chúng ta à, chúng ta không nên ngồi than ngồi vãng mà chúng ta nên làm thay vì á, ờ, chúng ta ngồi đúng không ạ ngồi than xin chào lê kim thành và đặc biệt là cả nhà ơi cả nhà sẽ được ngắm năm cánh trắng vô thường cha một tác phẩm của thọ cực kỳ đẹp đây cái nhà sáng được ngắm một tác phẩm năm cánh trắng vô thường hồi sáng à, hồi sáng căng đẹp nhưng mà lúc đó xuân hơi bận xuân chỉ có kịp chụp hình thôi và không kịp live stream cho cả nhà xem đó, thì bây giờ nó hơi cụp rồi đó, hơi cụp rồi cả nhà thấy không ạ cực đẹp nha cả nhà nha rồi cũng sẽ đang có những tác phẩm bạch tuyết cực kỳ là đẹp à không à, lê kim thành ơi à, mình à, mình bận quá cho nên là à, cực kỳ lâu rồi à, không cầm à, tới cái à, cây cơ bia, à, cực kỳ là lâu rồi à, đây tuyết phương chuẩn bị nở nè đó, cho cả nhà xem bạch tuyết nè bạch tuyết nè sẽ có tết đến sẽ có một vài chậu bạch tuyết đang nụ và sẽ nở nha cả nhà nha ừ. cả nhà thấy không ạ rực rỡ luôn các loại hồng đây đó, đây là một cây hồng mới à, hồi xưa xuân mua 2 tỷ và chưa đặt đặt tên tới đây chúng ta sẽ được ngắm lại đây à, cũng là một loại hồng mới cũng chưa đặt tên và đang đợi tới đây nó sẽ là một tác phẩm phù mỹ à, nở lại nhưng mà gần tàn rồi à, an khang mũi trắng tinh Xuân xin chào 150 người đang xem nha Dạ kịp nha bác Quốc Tuấn ơi À nó cụp về nó Anh anh anh có thấy à và cả nhà ơi à, có những bác á, thì à, không chấp nhận cuộc chơi có những bác á, thì à, có những lời lẽ à, thì châm biếm rồi cực kỳ là khó nghe đúng không ạ à, và à, xuân chỉ hy vọng rằng á, là trong cuộc sống á, thì à, chúng ta luôn luôn nghĩ những cái điều tích cực nhất nó giống y như là một cái luật hấp dẫn á cả nhà luật hấp dẫn à, bản chất con người của chúng ta đúng không ạ khi mà chúng ta đưa toàn bộ những cái gì mà tiêu cực tới cuộc sống thì suốt những cái tiêu cực nhất nó sẽ vây quanh chúng ta thôi nó giống y như là khi mà cả nhà đúng ạ cả nhà ghét một ai đó cả nhà chửi người ta mà đồng nghĩa với rằng là cái câu thô tục nhất là nó sẽ xuất phát từ cái miệng của cả nhà đầu tiên đúng ạ thì đồng nghĩa với rằng là cái sự ảnh hưởng đầu tiên đó chính là bản thân của chúng ta đó và ngay cả ví dụ như là cả nhà có thể là à, ghép ngoài đó cả nhà à, bốc một nắm đất cả nhà chọi người ta thì cái người dơ đầu tiên đúng không ạ cái tay dơ đầu tiên đó là tay của chúng ta đúng không ạ cho nên là ở đây thì à, xuân hy vọng rằng là những à, những ai đó đang tiêu cực đang châm biếm đang có những cái lời lẽ thô tục đúng không ạ và đang à, à ghen ăn tức ở thì chúng ta nên suy nghĩ lại đúng không Huy và Huy công nhận nha anh không là con người chúng ta là răng cứng hơn lưỡi đúng không và đặc biệt rằng là khi chúng ta về già thì răng rụng nhưng mà lưỡi vẫn còn công nhận không đúng rồi <laughs> à, đúng rồi và đặc biệt rằng là cái lưỡi mình mềm và cái lưỡi mình phát ra lời nói phát ra âm tiết và phát ra được lời ca tiếng hét đúng không ạ nó sẽ trường tồn mãi mãi đó à, bởi vậy cho nên là trong cuộc sống đúng không cả nhà trong cuộc sống thì chúng ta chúng ta nên à, nên à, dịu dàng lại rồi nên à, à, nên uống lưỡi trước khi nói đúng không xin chào trần thanh toàn chào hoàng nguyễn dạ vâng anh lưu hoàng hưởng Xin chào bác Thuận Nguyễn Chào Trung Đình Và chào 183 à, người đang xem à, Đây là hoa hậu xứ mường Nhưng mà nó cụp rồi nha cả nhà nha Ngày mai nó sẽ đẹp Mai nó sẽ đẹp à, Khá là nhiều Khá là nhiều à, tác phẩm hoa Ở à, đây Còn đây là năm cánh trắng bạch tuyết Ngày mai cũng nở và ngày mai cũng cực kỳ đẹp nha cả nhà nha Ừ, mũi trắng tinh và ngày mai cực kỳ đẹp ừ. đây năm trắng bạch tuyết mũi trắng tinh mai sẽ đẹp ừ. đây là hồng yến thủy gần tàn rồi ừ. Wow cha cha cực kỳ là nhiều tác phẩm nhé cả nhà nha à. Ờ. dạ vâng bác uh, Nguyễn Quang Tuấn ơi à, tuyết của em thì uh, hoa tự nhiên hoa tự nhiên chứ không phải là kích và hy vọng rằng à, là Tết đến mình sẽ có những cái tác phẩm cực kỳ là đẹp để mình ngắm những lúc à, những lúc mà những lúc mà áp lực nhất của cuộc sống đúng không ạ đây đây là một cái thú vui một cái sự xả chép cho toàn bộ anh em yêu lan trên đồng quốc nhưng mà nhiều khi à, anh em quên rồi đúng không ạ đó. xuân của anh em hoa lan bình phước vẫn cứ à, ngày ngày đó. ngày ngày giờ giờ vẫn cứ à, ngày ở với Lan tối ở vườn Lan nha cả nhà nha ừ. Ừ, Xin chào 183 người đang xem cược những cái tác phẩm hoa mình nên mình nên à, nên để lại một chỗ để ngày ngày ngày ngày mình tưới riêng cho nó thì cái hoa nó đến tết nó mới đẹp với lại là là là là, khống chế nó nở sớm được cả nhà thấy không ạ ừ có một chậu cố hương Tết đến nó sẽ là một tác phẩm tuyệt vời Nha cả nhà nha Đây cố hương Đầy hoa Đầy nụ Full luôn à, Chậu này Chậu này à, chiều nay à, Huy sẽ là Làm tác phẩm em ấy ừ, Tết đến là Sẽ có một cái chậu tác phẩm cố hương cực đẹp nha cả nhà nha rồi Xin chào Mạnh Quỳnh nha Xin chào 200 người đang xem nha à, Cho cả nhà xem Từng bước à, em Cao Tùng Huy Làm à, từng tác phẩm một Thế là tính ra là còn 23 ngày nữa là Tết Cả nhà ơi cả nhà à, nhân tiện lâu lâu lâu lâu xuống mới livestream cả nhà cả nhà có muốn à, giao lưu một vài tác phẩm để chúng ta có thể là ngày xuân ngày tết chúng ta có thể là trưng những cái tác phẩm à, năm cánh trắng đúng không ạ các loại hồng vào à, dịp tết mình đúng không ạ đúng rồi tết này có lan mới mới sướng quá đã rồi cái này là sẽ nở vào à, đúng mùng 3 tết nè sưng đảm bảo nè còn à, còn à, như à, như tác phẩm ho này á, thì tầm khoảng à, 7 ngày nữa là nó sẽ nở hết like có người gọi đó cả nhà nhìn em Huy nè tỷ tê từng tí một đó. câu cá dưỡng tâm chơi lan dưỡng tính <laughs> kiên trì cả nhà ơi phải kiên trì mình phải ờ, đắm chìm vào trong cái hãy suy nghĩ cái um, ý tưởng của mình để làm sao có những tác phẩm đẹp à, đam mê nó phải thế còn à, ít nhiều gì thì nó sẽ mang, mang lại giá trị cho mình đại ca ha đúng rồi à, mình so sánh những cái ngành nghề khác thì cây lan vẫn mang lại cái giá trị về kinh tế về cái thu nhập bao nhiêu người hỏi xuân á là um, lan nó có giá trị như thế nào xuân nghe uh, nói đơn giản thôi nói um, tất nhiên rằng á là bây giờ mình không thể uống ba la ra chỗ lan được đúng không ạ ít ra thì à, mình muốn có nó thì mình phải đi rừng nè sưu tập nè rồi mình lựa chọn giống nè à, khi mà nó sổ hoa nè đó đúng không ạ cái thứ hai á là mình à, mình phải trồng phải chăm sóc nó mới có đúng không ạ dạ. cả nhà ơi cái cái cái điện thoại thoại xuân gần hết pin rồi có gì à, có gì xuân sẽ kêu em ca tùng huy vừa livestream vừa vừa làm vừa nói chuyện với cả nhà nha rồi à, ví dụ như cả nhà thích tác phẩm nào để chơi hoa vào dịp tết thì cả nhà cứ à, à, à cứ cứ à, nói chuyện thẳng với cao tùng huy nha xuân à, xin chào cả nhà